anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà về một nơi chỉ có đôi ta nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện cùng sẻ chia về những ước mơ trên trời cao muôn vì sao soi từng con đường hòa làn mây cùng gió đến đây em đã nói sẽ ở bên anh quên được những ước mơ có thể anh mơ chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc nắng phai trên mi ai giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này có lẽ em đã quên rồi từng chiếc ôm trong tuyết sang trời chờ đông nhìn nhau thật lâu mà chẳng thể nói điều gì xin những môi rồi ngày cứ thế lên môi xin con tim rẽ lối từng giây phút hẹn lời cho đêm chơi vơi để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời oh, oh, oh. xin cho ta tan vào những năm đuôi miên man khi em ghé ngang để chợt mang sắc hướng thiên đàng cho những ngắm mát lại đến lắc kín nhân gian ngày ta yên vui cùng nàng oh, oh, oh, oh. rồi em sẽ trốn mơ cùng tìm kiếm bao ý thử để đám say trong tiếng nhạc du dương bước ta ngân ngờ dù ngàn kiếp ta vẫn chờ chỉ cần có phút giây này trao yêu thương cause baby so with you chưa một lần nói mình anh với trang vương men thèm có nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế mình anh mỗi đêm du anh vào một giấc mơ Yeah.